Em vừa là chúng hôm nay làm gì em vừa? Hôm nay là ngày mùng 1 năm nhâm thìn 2012 Sáng 8 giờ 50 Si phơ chuẩn bị chúc Tết cho ba mẹ Rồi bắt đầu Jesse uh, ờ, chúc trước đi

ừ. rồi giờ mình về về quê nha